nhá dòng ít chồng phong gì xe đà cái nụ nó cú dòng xe trả cá tàu tuần trên nê xe đà nhá trò sầu yếu thu nó ít khó chế nụ nó cú trả cá là ở ít lò máu nó ở cái dòng xe trâu nụ cậu chi nó nó chả phong gì ít khó ở cú là ở lò máu nó chế nữ cú chỉ mua đá chỉ thia để xì ít khó chế ya nu no ya nu cậu chi thia họ ít khó chế của tụi mày tu ta tạo vô tàu mù à tu trà nó nơ chế nu nó phim ba ít luôn mà là nó cậu chi thia nó ở kỹ dùng xe cho của tụi mày tu vô mùng ở tu trà ở cho phong dư nhớ cho phải lu tê chờ nhà la chế y lu lu sống từ là yên mua kế sai tu trả lì nó ai chua nia chua dìa chè ya trâu lùa tê lùa tu tiệt sĩ trong nó nó chè cú tu mê tu cú trâu yếu mù ở tu trả lại thia ai chỉ bao hay tiệt yếu ở lì cha lì vị cho khá yếu nhau cho lúc tê trời ở mua kế sai tu trả lì nó chỉ bao hay tiệt bây giờ phong dư nè tê nè chờ của dòng lì bê lu tê chờ nó thia chế bê lu tê chờ nó chế nữ phanh mua tê kế sai tu trào y chẳng sống lì nó ai cũng tu mê tu chế ya tu của ta tạo sẽ xìa cho bà trong ngày nó nữa cho phong dư ai xong nó chế nữ tao mua tu trào lại ai sư hợi mong chế yo giờ áo sống nó nữa cho phong dư ấy ni sẽ đợi họ bảo nó chuyện ni họ cho thọ và chú ba cho của tụi mẹ tú thia chúa chân trong hồi chơi pi chú hay lạc tơ lè <laughs> ta mà chúa tôi tao mà ok mà chúng ta chuẩn chùa ta mua áp bê tuyển trong cái nhau tù này là quá căng trà rồi Đợt nó chỉ giờ cho nhiệt chế ta tạo chảy cho tông đồng nó chỉ cho là chúa sơ cho bát xa là chỉ cho cả tầm bùa ai nung nó chỉ cú cú chỉ dùng bùa thia chạy cú cú chỉ mồm bùa tua để chỉ cú chơi li mù yếu mình chỉ gai thia mình chỉ nhíu thia mình chỉ bắt tham bùa cho là chúa và ít luận nào và kế giống xe trào nung nó xứ à bây cháu phong dưới này sẽ đời họ cháu cháu ở này họ sai bê và tàu dòng ly chào cháu phong dưới ai nhá trâu nay lu tê chờ nay bùa mua chó ở y sông phanh sải tu trà lì nọ thia giờ hai tiền mua nó nay học kia trò bê thia giờ hai tiền nay lu tê chờ chỉ mua nó là nay họ sống đỡ kia bê thia ai có bê thia bao hai tiền y lu tê chờ nữ giờ lý cha mua trâu lì cha ai hai lý nọ mới bữa tiền là con mẹ con mấy tớ sang tụi tẩy sao đi ho em phải là ngoài chỉ lệ mà tụi tớ trả lắm tuổi <laughs> cơm trọng phong dư sẽ đà thọ này bảo bê nằm máu tại nua chế tê dậu này tiếp bao hải tiề giá tà lù lúc xưa hải ở bên nào chia chế bê riêng nằm máu tại nó thia ấy giờ cú cháu mày phong dư ở này chậu chậu cú chế này bảo đi nó chế này tiếp bao hải tiề lúc chả buồn nó đi tàu bảo bảo lại thia vì cho khá bây lúc chế của chỉ à, là thia chế nên trông trông đi nó chế của chỉ tàu nhau thia chế bê mua nào mua hậu à? nó chế bê phênh trầu chuồn để lúc chẳng buồn nó ai bê sẽ để nó máu tạo tạo chế nó xưa cho không nhiều ai thảo ăn đi bảo đi nó nó đi xóa lùa bấy thia cho khá hay tiệt bây lũ chế của chị lo chị nhà trồng má cho hậu chế nữa chị của chỉ giàu nhau thế chị nợ nó bây ấy lũ chả bộ lo lo lì nó chị lũ xí hậu từ bây mua má là xí bây mua bữa nó trông là chị bây phanh trầu đồ tạo cả chế nào lì nó ấy lũ xí hậu nó bây tư ba tía tà lì nó là à bây ta tạo là nó rõ rời lì nó lỡ cho phong dư ai oan này sẽ đầy chầu oan này chữa chậu thế sẽ sai cú cháu vi giàu là chào trong đại no ai giờ à, cú cháu mấy phong gì oan này tư chậu chậu cũng nên đấy là là thà oan này sẽ đầy chầu hoặc là cháu mấy phong gì oan nhỏ khó tổ bảo cú thật thay giàu nhà này chỉ tàu ba chân gà cú chỉ cú mua lô thỏ này họ ba chân gà cú trâu lưu sống nó thia ai oan này sẽ đầy chầu tê mạng cho can xin chỉ đùa lự ra vi dèo cái này sẽ đẩy nhau dòng ở ý trọng thông gì